thiết kế và xây dựng là 4 tầng, tổng diện tích sử dụng là 170 m vuông Sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được luôn theo như hiện trạng của ngôi nhà này. Quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Ngoài sẽ quay căn ngoài này gửi cho quý vị với cái thông số nhà, hướng nhà là hướng đông nam, mặt tiền của ngôi nhà 3m8, mặt hậu của ngôi nhà 3m82. Căn nhà này đường ngõ trước nhà thực tế hai xe ô tô tránh nhau, ngõ thông, vị trí là thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Thiết kế phần cửa chính của ngôi nhà là hai lớp, bên ngoài là lớp cửa cuốn điện, bên trong là cửa nhôm sinh pha. Và với cái căn nhà này thì theo như hiện trạng quý vị có thể dọn đồ về và ở được luôn quý vị nhé. Đây, mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể căn nhà. Với cái thiết kế của ngôi nhà này ấy thì chủ nhà à, thiết kế cửa cuốn là ô tô có thể vào nhà mặt tiền là 3m8 quý vị nhé thì ô tô có thể vào nhà còn không thì ở phần Ngọc Ánh đang đứng đây là quý vị có thể để xe máy ngõ thông đường rộng giao thông đi lại thuận tiện phù hợp với quý vị nào đi làm ở khu vực Hà Đông từ vị trí căn nhà này cách với lại trục đường quốc lộ 6 à, phạm vi bán kính khoảng tầm 500m quý vị nha đó cách với lại trục đường chính 500m cách với bến xe nghĩa khoảng tầm 2,5 km nói chung giao thông đi lại thuận tiện giá bán của anh sẽ chia sẻ ở phía dần phía dưới phần bình luận quý vị nhé đây ngôi nhà thiết kế có như thế nào thì review cho quý vị như vậy 40m 42 à, mét một mặt sàn cho nên ngôi nhà thiết kế rất là ổn áp mọi người ạ thiết kế rất là tối ưu công năng về cái phần sử dụng toàn bộ hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ hai căn nhà hai cuốn sổ đỏ riêng biệt đồng hồ điện đồng hồ nước riêng biệt từng căn hai căn nhà xây theo hình thức liền kề tuy nhiên tường riêng móng riêng cột riêng dầm riêng quý vị nhé đó quý vị hoàn toàn yên tâm và sổ đỏ chuẩn chỉnh bao toàn bộ phí thuế có hỗ trợ vay vốn với quý vị có nhu cầu. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phần không gian phòng bếp đây rất là rộng, cửa sổ thông thoáng mở thực tế đây. Với phần tủ bếp ở đây thiết kế cho quý vị ở đây toàn bộ gỗ là gỗ tự nhiên. Mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp đi kèm đều xong xuôi hết cho quý vị rồi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 mặt bậc của bậc cầu thang toàn bộ là ốp đá tự nhiên đây mọi người nhé ốp cổ trắng và mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà mà anh đã review kỹ đường hướng vị trí cho quý vị rồi mọi người lên khám phá ở phía trên và Ngọc Ánh đang đứng ở phía phần cầu thang đi lên phần tầng 2 Với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một phòng khách, một phòng vệ sinh và một phòng ngủ đây là không gian phòng khách riêng của ngôi nhà mọi người ạ đó cửa sổ ở phía đằng sau thông thoáng hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng thiết kế hợp lý đây là phần không gian quý vị có thể thiết kế ở đây là để tivi treo tivi mọi người ạ đây chủ nhà thiết kế ổ điện ở đây là chắc là nhằm mục đích này sẽ để tivi treo ở đây còn bộ sofa để kia và đây phần ngăn cách giữa phần cầu thang là một chiếc tủ kệ rất là đẹp hợp lý trang trí không gian phòng khách rất là là sạch sẽ cũng như là rất là đẹp với cái phần gạch lát nền thì kích thước gạch là 60 60 toàn bộ từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà gạch lát nền là gạch granite thiết kế uh, kích thước 60 60 với tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là tông màu trắng cho nên vào trong không gian nhà rất là thoáng mọi người ạ đây là cái phần phòng ngủ ở phía tầng 2 của ngôi nhà hướng ra phần mặt ngõ với cái căn nhà này hướng nhà là hướng đông nam cho nên cũng tương đối là mát về mùa hè và ấm vào mùa đông quý vị nha cửa sổ thì thiết kế đầy đủ hai lớp cửa đảm bảo cái tính an toàn cũng như độ thẩm mỹ cho ngôi nhà đó phòng ngủ thì tương đối là rộng hệ thống trần thạch cao cũng như đầu chờ, ống chờ, dây chờ, át chờ điều hòa đều được chủ nhà thiết kế và lắp đặt cho quý vị xong hết rồi. Theo đúng như hiện trạng của ngôi nhà này là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ nói chung ngọc ánh review quay rất là chuẩn chỉnh chu đáo chi tiết cho quý vị quý vị uh, đang xem video thì đừng kéo nhá quý vị cố gắng xem hết video từ đầu cho tới cuối để biết rằng căn nhà này thiết kế từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế thực sự là có hợp với lại quý vị hay không đây là cái phần phòng vệ sinh phòng vệ sinh của tầng 2 đấy mọi người ạ à. thiết kế uh, chủ nhà ốp cho mình toàn bộ gạch uh, ờ, gần tên lên tới tận trần này đó bồn cầu này sen cây tắm này lavabo này đấy rất là ổn luôn rất là thoáng với cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tiếp theo tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế à, công năng sử dụng hai phòng ngủ, cầu thang giữa, à, thoáng trước, thoáng sau Đây là cái phòng ngủ phía bên trong, tầng 3 Đây, cửa sổ thông thoáng Ống chờ dây chờ át chờ điều hòa hệ thống trần thạch cao với cái căn nhà này thì mặt tiền 3m8 mặt hậu 3m82 cho nên là có nở hậu một chút và cái căn nhà này thực tế luôn là xây dựng rất là buông vắn quý vị nhé không lỗi phong thủy, không đường đâm, không thóc hậu, không gần đình chùa miếu mạng để cho quý vị hoàn toàn yên tâm. Còn thực ra những cái căn nhà, có những căn nhà nó như thế nào ấy, mọi người cứ gọi điện là em cũng sẽ chia sẻ luôn. Ví dụ mà căn nhà đấy ngõ nó hơi trách đâm vào nhà một chút hoặc là nó ngay cạnh với đình chùa thì em cũng sẽ chia sẻ luôn để quý vị nào có nhu cầu quý vị nào cảm thấy mình hợp với cái nhà đấy thì quý vị đi xem đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài Nói chung phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng tự nhiên nhất vào trong không gian phòng Cảm giác vào trong cái căn phòng nó không bị bí bách quý vị ạ Đây là phòng vệ sinh sử dụng của tầng 3 Đây Thiết kế tương tự như tầng 2 Rất là rộng Và cái màu gạch của nó rất là sạch sẽ, nhã nhặn nha mọi người đó và phần còn lại cuối cùng của ngôi nhà tầng 4 của ngôi nhà thiết kế ra sao thì mời mọi người đừng rời mắt khỏi video và ngói đang đứng ở trên phần tầng 4 của ngôi nhà với tầng 4 thì gần như ở phía dưới các cái phần hành lang đi lên uh, cầu thang ấy mọi người ạ đều có ô cửa sổ thoáng để vào uh, phần cầu thang cũng như ở trên phía tầng 4 này thì thiết kế cho quý vị như sau nơi của máy đang đứng ở đây là thiết kế vị trí để máy giặt riêng máy giặt riêng hoặc quý vị có thể giặt rũ riêng ở đây đấy và trên tầng 4 thiết kế cho mình một cái phòng riêng như thế này cái phòng này thì đáp ứng công năng sử dụng tùy nhu cầu mục đích của mỗi một hộ gia đình quý vị có thể để làm phòng ngủ phòng thờ phòng làm việc tùy công năng như vậy với căn nhà này lên trên phía tầng 4 là có 5 phòng riêng còn phần còn lại là sân phơi sân phơi tương đối là rộng đây với vị trí ngôi nhà này xung quanh dân cư đông đúc hàng xóm thân thiện vị trí của nó thì vẫn thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa thì vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Ngọc Ánh chỉ duy nhất dùng hai số điện thoại ở phía trên màn hình thôi. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.